với căn nhà chúng ta thì được xây dựng thiết kế là một trệt và ba lầu như quý vị Nhà mình thì có hướng ờ, chính là hướng Nam và Tây Nam nha Đều phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch cũng như là Đông Tứ Trạch đều được nha quý vị Với căn nhà diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là 13m Và được ờ, gia chủ ờ, tạo full nội thất đầy đủ hết nha Và căn nhà chúng ta thì đang được nằm trên một con hẻm rộng đến khoảng 6m và một con hẻm thông Ờ, ở đây thì à, gia đình mình chúng ta có thể là vừa mua ở và mua để mở phòng là công ty kinh doanh buôn bán về hàng online mở à, tiệm nail à, spa đều được nha quý vị với căn nhà chúng ta thì ngay sát bên lại khu vực công viên làng hoa và chợ nông tây nha một con đường này thì đường lớn đường rộng lên đến khoảng 5 đến 6 mét xe hơi xe tải ra vào rất là thuận tiện nha quý vị và nằm trong khu dãy khu nhà lâu xây dựng rất là đẹp này một khu phố ở rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái nha quý vị và đây là con đường thông nha quý vị Đấy, thông uh, từ đường uh, Lê Văn Thọ sang đường Phạm Văn Chiêu cũng là thông ra đường uh, cây châm cũ này thuộc đường Nguyễn Văn Khối nha. Với uh, căn nhà chúng ta thì uh, xây dựng thiết kế theo cách lệch tầng và với một cái diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là 13m và thiết kế tặng phụ nội thất đầy đủ hết cho căn nhà mình nha quý vị. Với bên ngoài thì được gia chủ là trang trí với những hệ thống đèn led và những các cái cây xanh à, kết hợp với ốp những các cái uh, gỗ khu vực bên ngoài mặt tiền căn nhà mình nha quý vị. Và căn nhà này thì à, đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi Và còn thương lượng như quý vị Một mẫu nhà phải nói là khá đẹp và tuyệt vời Được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nhà quý anh chị Nhà mình thì có 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh nha Có phòng thường giặt và sân thượng trước sau nha quý vị Vâng thì ở bên ngoài sẽ được gia chủ thiết kế cho gia đình chúng ta với một lớp cửa sắt và được làm bốn cánh Bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha và kính cường lực 10 ly và được làm bốn cánh luôn nha quý vị. Nhà này thì nhà mới và mua chỉ việc là sách vali về ở thôi. Với một cái diện tích là ngang 4 m hai và độ sâu là 13m và xây lệch tầng. Cũng là tặng full nội thất đầy đủ hết cho căn nhà mình nha quý vị. Ở bên dưới tầng trệt của căn nhà chúng ta thì à, được gia chủ thiết kế với à, không gian, khu vực à, đậu xe máy và phòng khách của căn nhà mình nha quý vị. Với phòng khách thì được gia chủ tặng một bộ sofa và với những bức tranh bức ảnh nha. Một mẫu nhà xây dựng mới và đẹp nha quý vị. Căn nhà mình thì nằm trên à, vị trí ngay tọa lạc ngay à, sát bên với lại khu vực công viên Lồng Hoa và chợ Đông Tây nha. Một vị trí ở đây thì à, con đường thông lên đến khoảng 5 đến 6 mét và gia đình mình có thể là mua ở hoặc là mua để cho thuê đều được nha quý vị. Với căn nhà này thì cũng có thu và khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh cũng như là có um, uh, khu vực ăn này, uh, bếp đằng sau nấu nướng nha quý vị. Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời với thiết kế tặng full nội thất đầy đủ hết nha tặng à, cho gia đình chúng ta với những bộ bàn ăn và có tặng thêm một cái à, tủ lạnh à, hai cánh nha quý vị khu vực đường sau thì à, chúng ta sẽ có bếp nấu nướng khu vực sinh hoạt đường sau và bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn chiếu sáng đèn led cho căn nhà mình nha quý vị một mẫu nhà phải nói là rất tuyệt vời và đẹp nha không gian thiết kế rất là rộng nha anh chị với diện tích là ngang à, 4m2 và độ sâu là lên đến 13m và hướng nhà mình là hướng nam Tây Nam thuộc mệnh theo phong thủy là Đống nước Trạch và Tây Thiết Trạch đều được nha quý vị. Vâng, khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tay vịn và của căm xe và lan can thì được làm bằng à, à, sắt nha. Bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên này. Nhà mình thì được xây dựng thiết kế lệch tầng và với ở ngay giữa của căn nhà mình thì sẽ có phòng vệ sinh và cũng như là có giếng trời nha quý vị. Nhà mình thì à, hai phòng ngủ sẽ sử dụng chung một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 và có tủ quần áo và tặng thêm một cái tivi nữa này quý vị. Đấy, tivi màn hình 32 inch và có tặng thêm điều hòa luôn nha. Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời, sang trọng nha anh chị. Căn nhà này thì à, đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 5 tỷ 800 triệu đồng thôi. Và còn thương lượng cho những cái nhà nào quan tâm và thực sự thiện chí nha quý vị. Di chuyển lên khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ số 3 và à, phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Tại một trệt và ba lầu 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh có phòng thờ giặt và sân thượng trước sau nha anh chị. Những khách hàng đang đi tìm kiếm trên à, khu vực à, địa bàn quận Gò Vấp và đang có nhu cầu mua nhà thì à, vô tình xem được cái video bên kênh nhà đất bên em cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu cũng như là vừa mới lại mức tài chính và khả năng trong tài chính căn nhà mình thì liên hệ để đi xem căn này và cũng như là xem ưng ý trên video Đấy, thì quý vị khách hàng chúng ta có thể là nhấc máy và liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem như quý vị và thương lượng cho mình những cái giá cực kỳ là tốt và những cái giá mềm mại yêu thương nha trên đây thì ờ, sẽ được gia chủ tặng thêm nữa này full nội thất 4 phòng ngủ rồi Đấy, và với căn nhà này thì gia đình khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách vali về ở thôi Đấy, với um, giường và có tủ bàn trang điểm kệ để tivi quần áo đầy đủ hết rồi Đấy, và khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách vali về ở thôi nha quý vị nhà mình thì hướng tính là hướng uh, ờ, nam và Tây Nam nha đều thuộc mệnh theo phong thủy những ai là Tây Tứ Trạch và Đông Tứ Trạch đều được nha quý vị. Trên đây thì chúng ta sẽ có phòng thờ này và khu vực sân thượng đường trước và, sân đường sau. Đấy, với một mẫu nhà phải nói là quá đẹp và tuyệt vời. Thiết kế không gian rộng và thoáng nha, xây dựng à, mới và đầy đủ tất cả nhu cầu cho căn nhà mình nha quý vị.